Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham vọng lên trời hái sao của Đinh Tiến Dũng và Trần Sĩ Thanh trong vụ chuyến bay giải cứu. Mới đây, thành phố Hà Nội đã nổi lên hai nhân vật lớn, đó là ông Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Theo kết luận điều tra mà Bộ Công an Việt Nam công bố, ông Dũng đã nhận hối lộ tới 2 tỷ đồng ông Tuấn nhận hối lộ lên tới 61 tỷ đồng để mà chạy án. Nếu bàn về xa hơn nữa thì Hà Nội đã có hai cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngồi tù, đó là ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh. Điều đang nói là ông Trung Ngọc Anh được Bộ Chính trị chọn làm chủ tịch thành phố thay ông Nguyễn Đức Trung cũng chẳng trong sạch gì. Vị trí chủ tịch thành phố Hà Nội trước đây cho thấy quan chức chưa bị lộ thay thế quan chức bị lộ chứ chẳng tìm đâu ra ông quan nào Thanh Liêm cả. Ông Đinh Tiến Dũng, bí thư thành phố Hà Nội. Xét về sự thay thế từ ông Nguyễn Thế Thảo sang ông Nguyễn Đức Trung thì cũng chẳng khá gì. Ông Nguyễn Thế Thảo là một ông cựu chủ tịch thành phố đã để lại rất nhiều vết tích làm nát thành phố lớn nhất từ trước đến nay. Đầu tiên là việc để cho quy hoạch thành phố Hà Nội bị băm nát, đến mức không thể nào nát hơn. Sự quản lý yếu kém có dấu hiệu tiêu cực rất lớn này đã làm cho các đời chủ tịch sau không cách nào sửa chữa cho được. Và cả Bộ Xây dựng cũng không có cách nào để sửa sai. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thảo là người ra chủ trương chặt 6.700 cây cổ thụ tại Hà Nội vào năm 2015. Đấy là các đời chủ tịch, còn nói về bí thư cũng như vậy. Ông Hoàng Trung Hải làm bí thư đã bị kỷ luật, nhưng sau đó hạ cánh an toàn. Và hiện nay ông Lý Tiến Dũng cũng từng bị kỷ luật về mặt đảng ông Trần Sĩ Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch thành phố Hà Nội hiện nay là ông Trần Sĩ Thành. Ông Thành nổi tiếng với câu nói, mình trong veo thì sợ gì? Vâng, mọi cán bộ đều có quyền nói trong veo nếu họ chưa lộ. Còn khi bị lộ thì ai cũng mang đầy tội danh, không thể nào đếm cho hết được. Ngay cả những người đã hạ cánh an toàn như ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng có quyền nói từ trong veo đối với bản thân mình. Bởi thế nay ông Thảo chưa hề bị kỷ luật đảng từ khi tại chức cho tới khi ông về hưu. Tuy nhiên ông Thảo có trong veo thật sự hay không lại là một câu chuyện khác nữa. Nguyên nhân không có cán bộ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam trong veo thực sự là bởi nếu sống bằng lương, quan chức sẽ nghèo hơn cả phụ hồ. Cho nên họ phải tìm cách tư túi có tới 100% quan chức là tư túi mới sống được, khác chăng là người tư túi ít, người tư túi nhiều và người che đậy tốt, người che đậy kém mà thôi. Người che đậy tốt có quyền lên mặt tự cho bản thân là trong vèo. Mới đây, báo Dân Việt có bài viết Hà Nội sẽ bố trí cán bộ có đạo đức tốt để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm của những nơi để xảy ra điểm nóng, chậm giải quyết các vụ việc khiến người dân bức xúc, nổi cộm. Tìm cán bộ có đạo đức khó hơn lên trời hái sao vậy. Hai người đứng đầu thành phố Hà Nội hiện nay là ông Đinh Tiến Dũng, bí thư. Ông Dũng thì đã bị kỷ luật về mặt đảng, xem như ông bí thư không phải là người có đạo đức tốt. Còn ông Trần Sĩ Thanh thì sao đây? Ông Thành đã từng nói mình trong veo thì sợ gì? Liệu rằng ông có trong veo thật hay không Ông chỉ là người chưa bị lộ như ông Trung Ngọc Anh khi tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Trung ngã ngựa. Có người cũng cho rằng không chỉ Hà Nội mà cả các bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương hiện nay cũng không tìm đâu ra người có đạo đức cả. Việc chọn người để xử lý công việc là chọn những người nào chưa bị lộ, còn bị lộ thì lúc đó sẽ chọn người khác theo tiêu chuẩn như vậy. Đấy là cái vòng luẩn quẩn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 Nói đến từ lợi ích nhóm chắc không cần phải định nghĩa thêm bởi vì trong phản vẹn có ba từ đó cũng đủ nói lên ý nghĩa của nó rồi. Tuy nhiên cũng cần giải thích thêm rằng giá trị cốt lõi của nhóm lợi ích luôn hướng đến là gì? Đó là lợi ích. Ở đây có thể nói là lợi ích bất chính, lợi ích dành cho thiểu số có quyền lực và cách làm của nó được tóm gọn trong một từ tước đoạt. Các nhóm lợi ích luôn phải tính kế sách thế nào để tước đoạt từ những đối tượng bên ngoài của nhóm, có thể tước đoạt từ nhóm khác và cũng có thể tước đoạt từ người dân, từ những người thấp cổ bé họng tại Việt Nam. Nhóm lợi ích rất dễ nhận diện, nhất là Đảng Cộng sản. Từ lợi ích nhóm chỉ mới nổi lên trong khoảng hơn 10 năm nay, tuy nhiên về thực chất thì lợi ích nhóm đã nổi lên từ 93 năm qua. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập bản chất của đảng này là thu vén mọi thứ vào cho lợi ích của nó. Khi nó nắm quyền lực, nó không cho bất kỳ nhóm chính trị đối lập nào tồn tại, quyết triệt tiêu mọi hệ tư tưởng khác. Mục đích rất đơn giản, diệt hết đối lập để nó được hưởng một mình. Trên thế giới này có bao nhiêu đảng phái chính trị đem lại phồn vinh cho nhân dân họ, biến quốc gia của họ thành một quốc gia giàu có, biết trân trọng trí thức để cho dân chúng được hưởng những giá trị dân chủ và tự do. Ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam thì mang đến cho dân tộc Việt Nam chỉ có đói nghèo, lạc hậu, xã hội thối nát, đạo đức suy đồi và đầy bất công. Tất cả chỉ nhằm cho Đảng Cộng sản Việt Nam được hưởng lợi mà thôi. Từ khi Đảng Cộng sản cho mở cửa bắt trước mô hình kinh tế của chủ nghĩa tư bản, đời sống của người dân dần khá hơn, thì Đảng Cộng sản cũng nghĩ cách để tước đoạt những gì dân đã có trong tay. Và từ đây nhiều loại tham nhũng cũng từ đó mà hình thành quanh cái đảng. Nào là tham nhũng tiền tài, tham nhũng chính sách và đỉnh điểm là tham nhũng quyền lực. Vì người Cộng sản luôn tỏ ra lòng tham muốn vơ vét tiền tài, muốn vơ vét cơ hội, muốn thâu tóm mọi quyền lực. Nên từ đó các nhóm lợi ích nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hình thành. Ở Việt Nam, nhóm lợi ích lớn nhất là Đảng Cộng sản, trong Đảng Cộng sản lại có rất nhiều nhóm lợi ích do những đồng chí cùng quyền lợi kết hợp mà tạo ra. Nó tạo thành một bộ máy nhỏ trong bộ máy lớn để mà tư lợi cho nhóm của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng được cho rằng là người đứng đầu nhóm lợi ích đang mạnh nhất. Việc khui những vụ án lớn như Việt Á, chuyến bay giải cứu, vụ IC hay vụ đăng kiểm cho thấy quy mô của nhóm lợi ích nhỏ bên trong Đảng Cộng sản cũng là không hề nhỏ một chút nào. Nó trải dài từ trung ương cho đến địa phương, nó trải rộng từ tỉnh này sang tỉnh khác, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đấy là nhóm lợi ích chỉ thấy tiền là vơ vào, tuy nhiên cao thủ nhất trong nhóm lợi ích này là thâu tóm quyền lực. Mặc kệ ai thâu tóm tiền, ông Tổng chỉ chăm chú thâu tóm quyền lực, và từ đó những ai ăn nhiều tiền, nhóm lợi ích của ông Tổng sẽ móc họng cho ra hết. Tuy nhiên, việc đánh nhóm lợi ích hám tiền chỉ là nhóm lợi ích cá voi sát thủ, nốt nhóm lợi ích cá mập mà thôi. Người dân vẫn không có quyền lợi gì, họ cũng chẳng được đền bù thiệt hại gì do nhóm này thu được. Hãy xem ông Nguyễn Phú Trọng đánh vụ án chuyến bay giải cứu, nhân dân có được trả lại một đồng bạc nào đâu. Tiền vẫn trong túi quan tham và trong chính quyền, dân chẳng được gì. Có quyền là có tiền và thậm chí có quyền càng lớn thì càng an toàn. Ông Vương Đình Huệ lương ba cọc ba đồng nhưng cho con sang du học tại Mỹ với chi phí tới hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Đố ai làm gì được ông Huệ bởi ông Huệ ở trong nhóm lợi ích mạnh nhất, nhóm lợi ích tham nhũng quyền lực do ông Tổng Bí Thư đứng đầu. Có quyền lực tuyệt đối, tiền sẽ không thiếu, đó là điều tối quan trọng cho những ai muốn tham ô tài sản, làm sao để được an toàn. Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng dùng người nhà lập nên một nhóm lợi ích rộng lớn. Nói đến nhóm lợi ích ở Việt Nam thì tầng lớp lớp, mới đây báo chí cho biết ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dùng cả bà chị dâu để mai mối đưa nhận hối lộ. Đây chính là một nhóm lợi ích với đơn vị nhỏ nhất là gia đình. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến bay giải cứu, trong chuyến bay giải cứu có nhóm nhỏ là Bộ Ngoại giao, nhóm Bộ Công an, nhóm Bộ Giao thông Vận tải,